Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 à, ờ, Thời gian qua thì trong Tết thì bên nhà em ra bận rất là nhiều công việc nên là không ra được nhiều video Thì hôm nay ờ, ra Tết thì cái công việc của bên em nó sẽ rảnh hơn một chút Thì bên em sẽ làm một video hôm nay à, có một video này mà các bác thắc mắc rất là nhiều Là về cái phần mic các bác dùng thì thường thường à, trẻ con nó bấm hoặc là cái người khách đến chơi bấm vào cái đầu mic này này các bác này Thì nó sẽ bị à, mất tay mic như các bác nhé trường hợp là mất tay mic khi các bác dùng và nó không kết nối được với đầu thì hôm nay bên nhà thông minh 17 sẽ làm một cái video à, hướng dẫn chi tiết thứ nhất là cách sử dụng mic này kết nối với lại cái đầu này và một cái nữa là sẽ khóa màn hình để chống trẻ con nghịch và cái người lạ đến chơi à, nghịch để uh, thay đổi cái tần số đi và làm cái mic này không được hay nữa và ru rít hoặc là bị bị mất tay mic các bác nhé và bây giờ thì bên em sẽ hướng dẫn chi tiết đối với cái dòng mic mà bên em đang phân phối đó chính là dòng mic TD Autic thì hiện tại ở đây đang có 3 mã M8, M12 và M18 các bác nhé bây giờ bên em sẽ quay chi tiết vào để cách hướng dẫn cho các bác xem và bây giờ thì bên em sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng cái à, đầu mic này các bác nhé ở đây chúng ta sẽ có phím giữa này là phím nút rò tần số các bác nhé để mà rò được tay mic thì các bác bật tay mic lên rồi các bật các bác bật tay mic sáng lên như này các bác nhé ở đây các bác thể thấy chữ là SINC tức là cái đèn rò các bác nhé ở đây có một cái đèn rò trong cái đầu này khi mà các bác mất tay các bác sẽ bấm vào nút giữa này cho em nút rò này và các bác quay cái mặt mic này vào đây để nó nó rò lại và nó sẽ nhận luôn các bác nhé đấy ở đây chúng ta sẽ có hai bên này em quay đây ở đây có hai bên này bên này là bên trái và bên này là bên phải thì khi các bác thử mic thì bác, bác sẽ thử alo alo tức là cái mic này nó đang nhận vào tay bên trái các bác nhé thì cái mic nào nó bị mất thì các bác sẽ rò vào cái tay còn lại tức là tay bên phải các bác nhé chứ các bác không phải rò vào cùng một bên thì nó sẽ không lên đó thì ở nút các bác nhớ cho em ở dòng mic M8 thì cái nút giữa này nó sẽ là nút rò còn đối với cái dòng M12 thì ở trên này nó sẽ có nút set các bác nhé đây con nút này là nút set nó sẽ là nút rò các bác nhé còn đây là nút tăng giảm âm lượng đó thì thường thường cái tăng giảm âm lượng các bác thấy em đang bấm đây nó thay đổi âm lượng này thường thường cái âm lượng này các bác sẽ để cho em là từ 20 cho đến 22 các bác nhé đừng để quá to nhiều bác thì cho to lên đến 30 thì nó sẽ bị vỡ tiếng các bác nhé thì các bác cứ để cho em là 20 đến 22 và và một cái nữa là khóa bàn phím các bác nhé khi các bác rò được tay mic đã được rồi thì bây giờ làm sao để mà khóa lại để cho trẻ con không thay đổi được cái thông số này thì bác tắt bộ mic đi cho em nhé và nhìn về bên phía tay phải thì có một nút là nút rò này và một nút là nút dưới dưới nút rò là nút thay đổi tần số thì các bác giữ liền cho em hai nút này các bác nhé giữ liền này và bật nguồn lên đó thì hiện tại nó đang hiện lên chữ lock on các bác nhé và hiển thị biểu tượng cái khóa ở đây khóa bên này thì các bác có bấm thể, bấm thoải mái nó cũng không vực gì các bác nhé đó thì lúc đó có thay đổi tần số nó sẽ không vực gì các bác nhé thì thoải mái cho trẻ con bấm thì nó sẽ không bị thay đổi tần số alo đó bây giờ thì vẫn thoải mái không bị mất không bị mất mic các bác nhé đó đây là khóa mặt và đây là khóa mặt mic các bác nhé đó thì tương tự đối với cái cái sản phẩm à, M12 Pro này cũng dùng như thế các bác nhé cũng sử dụng à, hai uh, phím đó là phím set và phím down nó ở đây đó thì các bác dùng tương tự với cái mẫu mic M12 và đối với mic M18 cũng vậy thì có nút set ở đây các bác sẽ quay mặt mic vào cái đèn rò đó là hôm nay thì em sẽ hướng dẫn đã hướng dẫn cho các bác cách sử dụng bộ mic M8 M12 và M18 thì các bác làm như cái thông số như trên thì em làm nó sẽ ok Video clip của nhà thông minh 17 uh, ờ, xin được kết thúc tại đây. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm chính hãng thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của bên em các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác các clip tiếp theo.